Xin chào các bạn, hôm nay bọn mình đang ở top camera để coi camera ở Nhật Thì đây là những mặt hàng đã qua sử dụng rồi Thì hôm nay mình sẽ cùng um, mọi người đi mua camera mới à, để thay con camera cũ Những hàng này là những hàng à, Sony nè mọi người Giá con Sony à, này là 13 măng còn 26 triệu này con này khoảng 8 ăn 2 8 ăn 2 khoảng ờ, hơn 16 triệu mọi người đây là dãy những máy camera Sony hàng này tuy nhỏ nhưng mà chất lượng ờ, lấy nét và ảnh rất là đẹp bên đây là hàng của Canon 6D này còn 6D này là 5 ăn chín khoảng 6 măng thì khoảng thế nữa là khoảng 12 à, triệu mọi người à, vậy vậy là khoảng mười mấy triệu 14 15 triệu bên này là những con 6D à, đã qua sử dụng tùy vào à, số lượng chụp thì nó sẽ giá nó hơi khác nhau còn dưới đây là những cái máy mạnh mẽ hơn dòng đây là con 5D 5D thì dưới này con 5D này những máy thì nó cũ hơn rồi 7 man 3 cũ rất cũ rồi, nên giá chỉ có hai măng khoảng 4 triệu con 5 5D SR này khoảng 22 măng khoảng 44 triệu còn đây là những con len con len của Canon đây là cái len à, zoom mọi người zoom này khoảng 8 ăn khoảng 16 triệu em có định đổi máy không sĩ chắc 10 năm rồi đổi máy hả? Để ăn vẫn 10 hiện tại, hiện tại đang đang ngó qua cái Canon khác ha 10, uh... Nikon khác ha Nikon này gì đây Nikon 7 à, 750 là con em là 750 đúng không ở top camera thì, thì à, có vẻ như là hàng cũ à, rất là nhiều anh thấy rất nhiều luôn á nhiều hơn những cái bên khác á nhiều hơn trên này là D3S 11 măng còn 22 triệu hai mấy triệu tùy vào à, lượng à, cũ à, lượng chạy xước và số lượng shop thì nó sẽ giá nó hơi lệch trên lệch chút xíu 22 măng 22 triệu đồ cũ trên những cái dòng máy này tùy vào độ mới thì nó sẽ đó đánh giá đánh giá chất lượng AB hoặc là AB gì đó mọi người hàng tốt nhất là hàng S ấy là hàng tốt nhất mình đây là những những con len khác những con len đi công chắc không có sao đấy sao bên kia đấy sao bên tìm sao bên kia đấy sao mấy ô sự cano á ờ. đây là những con len con len này của Nikon nó lên này khoảng khoảng 10, 11 triệu mọi người Sĩ ơi bữa nào mua con, con lên chà bá chụp thủy con lên chà bá chụp con lên bự bự uh, ở đi con là con lên nào đó đây hả đây con lên này 21 con măng nè con lên 21 măng 200mm à, F2.8 này 42 triệu hơn giờ Huy đang muốn coi con 6D à, Canon 6D con số D này khoảng 7 măng 3 mọi người khoảng 10 hơn 14 triệu đây là con này con con 6D Canon nhìn bề dưới thì nó vẫn khá là mới 必要なレンズですね。あ、はい、わかりました。 em bật máy lên coi con này đánh giá của nó chất lượng nó là AB hàng chung bây giờ sẽ gắn cái lên thử test thử coi ờ, về khẩu và tốc độ sao nào có nhạy bén không trong này thì còn rất nhiều đồ ờ, cũ để những người mà họ muốn mua để thay thế đắp rác người rất là nhiều luôn đây hàng hàng lười đóng đây nè còn đây là những con ờ, black black để đóng lại được rất là nhiều còn đây một dàn máy ni công cũ này hàng này con này để giá này sao ta 800 yên à hàng này chỉ có 800 yên khoảng rất ờ, rẻ mọi người trăm mấy à này để thay thế phụ tùng thay thế đây cho mình ở cho này những cái máy ờ, máy à, mà nhà, hiệu không được cái máy không được uh, tốt lắm nói chung là chụp chụp mà vui thôi Leica gì đây những cái dòng máy khá là cổ máy cổ không à cái này cổ vậy cũng tám măng là 16 triệu á nói chung con 6D này thì à, giá 10 mười mấy triệu 14 15 triệu mà muốn lên 6D Mark 2 thì hơi chua mọi người mình đang suy suy tính thì cũng khá chua cái này chung thì được giờ bọn mình chắc là dự định thật ra thì nó cũng chất lượng ảnh thì nó ngang thôi mày nhắm tiền mày ok là được còn không nhắm tiền không được thì thôi nặng lắm nặng nặng túi quá thôi bỏ nghỉ <laughs> này ha sắt ha xin đừng em mua cái này nhưng mà tiền nhắm tiền ổn không được thì thôi chứ ý thì á phải có tiền á chứ không có tiền thì thua Huy đã xác định con tầm là mười mấy năm Lại hỏi người ta có 6D Mark 2 không rồi thôi đi trước cái trước cái mặt mặt hai mặt đi vào nó mà được giờ đang hỏi ta dòng 6D Mark 2 thì có mọi người để mà thôi định ờ, lên đời ờ, cao cao lên tí rộng hơn đá cầu VM không có thôi nha thế đừng có ép ờ, nha đại ca đại ca <laughs> đại ca bọn em định đi mà đại ca cứ kiếm kiếm nói chung là すみません。 vừa rồi mình đã giới thiệu cửa hàng top camera ở Nhật Bản thì do là mình còn à, Huy định mua cái à, sau đây à, Mark 2 á thì bây giờ bọn mình sẽ qua bên bit Camera để xem cái 6D Mark 2 mọi người. Cảm ơn mọi người xem video và thấy hai thì like subscribe kênh của mình nha. Tạm biệt hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.